Phạm Minh Chính, Thủ tướng hay Chủ tịch huyện Việt Nam. Chưa từng kinh qua quản lý nhà nước lên ngôi ngay lúc đại dịch bùng phát, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã sớm chứng tỏ tài năng thiên bẩm, sự tận tâm tận lực. Trên phương tiện truyền thông, ngày nào cũng xuất hiện hình ảnh, diễn ngôn của Thủ tướng. Không như người tiền nhiệm quanh đi quẩn lại chỉ một từ, đầu tàu phát triển. Ông Chính đã có nhiều sáng tạo mới lạ, chống dịch như chống giặc, nhưng phải đạt mục tiêu kép phải chủ động tấn công dịch dù trong tay không có lấy một liều vaccine. Kém là thay, không lằng ngoằng. Ngặt một nỗi, cấp thừa hành quá yếu kém ở thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thành Phong ngoan ngoãn tuân chỉ lệnh cách ly phong tỏa ba tại chỗ, một điểm đến hai con đường nhưng tư duy, tầm nhìn nông cạn, chỉ mới sáng tạo được kịch bản 100.000 ca nhiễm và bệnh viện giả chiến 50.000 giường lại còn đòi 28.000 tỷ đồng và trên 100 tấn gạo chỉ tách một phát, ông Phong được chuyển về Ban Kinh tế Trung ương nghiên cứu chính sách. Ông trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Trung ương Vũ Đức Đam quá lỏng tay, chỉ mỗi việc phân cấp vaccine mà phải năn nỉ ỉ ôi các tỉnh thành chia sẻ cho thành phố Hồ Chí Minh, lại cao giọng thách thức, ai không làm được thì hãy đứng sang một bên. Chỉ một ngày sau, ngày 24 tháng 8, lãnh đạo chủ chốt thống nhất phân công Thủ tướng Phạm Minh Chính làm trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch đồng thời yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định, chủ quan, lơ là và thay thế kịp thời các cán bộ yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ phòng chống dịch. Ông Đam bị mất chức mà không được đứng sang một bên như ông Phong vẫn phải tiếp tục nằm trong ban chỉ đạo. Thương dân áo mướt mồ hôi. Quả nhiên, khi trực tiếp nắm trưởng ban, Thủ tướng đã đưa ra cuộc chiến chống dịch lên tầm cao mới với hàng đoàn quân đội công an từ miền Bắc, từ Tây Nguyên với xe bọc thép, súng AK tiến vào thành phố Hồ Chí Minh hừng hực khí thế như đại thắng mùa xuân năm nào. Dày kẽm gai, hàng rào sắt dựng lên từ đường chính đến hang cùng ngõ hẻm, ai ở đâu ở đó. Mỗi phường, xã thành một pháo đài, chỉ có quân đội gác đường và đi chợ hộ cho người dân. Làn sóng hàng vạn người lao động nhập cư các tỉnh trả nhà trọ, chạy giặc về quê đã được bộ đội chặn đường thuyết phục phải quay về lơ ngơ tìm nơi nương náu. Hàng vạn người thiếu hiểu biết, hoang mang, đi vét hàng dự trữ, ùn ứ, các cửa hàng cũng được quân đội công an thuyết phục quay về. Đường phố sạch bóng con người, shipper ngừng hoạt động, siêu thị, cửa hàng thực phẩm không bán trực tiếp cho khách hàng mà chỉ qua kênh mua hộ của bộ đội. Trong vòng một ngày, kinh tế hàng hóa thị trường lạc hậu đã thẳng tiến lên kinh tế xã hội chủ nghĩa mua theo nhu cầu, bán theo khả năng combo. Muốn mua cọng rau phải kèm con cá, cần mua nước mắm phải lấy tương trao. Đặt hàng hôm nay sẽ nhận ngày mai, ngày kia tùy hỷ. Khác biệt với lãnh đạo che ô, hình ảnh gần dân của Thủ tướng Phạm Minh Chính lại càng ngời sáng không có gì so sánh nổi với cái áo đẫm mồ hôi khi đi thị sát nhiều địa điểm khác nhau ở các vùng tâm dịch. Nó không chỉ là ẩn dụ, lấn ác ngọn đèn đơm đớm của ai đó, mà báo chí lề phải còn nhấn mạnh sự so sánh lộ liễu tạo hẳn một khác biệt so với hình ảnh lãnh đạo được che ô. Nhưng điều quan trọng hơn mà người dân mong ở tất cả các cấp lãnh đạo là phải gần dân hơn nữa để có quyết sách phù hợp thực tiễn chẳng biết báo chí đã xéo ai mà hiểm rứa. Ở đây, dù rất ngưỡng mộ tấm áo đấm mồ hôi của Thủ tướng, nhưng cho tôi được phép thay mặt 90 triệu dân bày tỏ lòng tin yêu và thông cảm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Việc phải có người che ô, thậm chí dìu đi đó chẳng qua là do tuổi cao sức yếu, chứ tấm lòng vì dân, gần dân của Tổng bí thư thì khó ai so sánh được. Nếu chẳng gần dân vì dân thì người hẳn đã vui thú điền viên chứ đâu mãi cầm cụi lao tâm khổ tứ cho công cuộc đốt lò suốt năm này sang tháng khác. Quảng trực tuyến hơn 9.000 cái pháo đài. Chính sau những chuyến vi hành sát sao ấy, Thủ tướng đã có phát kiến vĩ đại về tầm quan trọng và trách nhiệm của xã phường. Dân cần chỉ cứ gọi điện thoại cho phường. Đỉnh cao hơn nữa, Thủ tướng tận dụng công nghệ để quản lý trực tiếp xã phường. Ngày 5 tháng 9, hệ thống chỉ huy chống dịch được kết nối từ phòng làm việc của Thủ tướng đến tận cấp xã với sự hỗ trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông, các tập đoàn viễn thông, hệ thống chỉ huy, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn phòng chống dịch đã được kết nối từ nơi làm việc của Thủ tướng tới tận cấp xã, phường, thị trấn. Chiều ngày 5 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc của ban chỉ đạo với các địa phương. Cuộc họp được kết nối với toàn bộ 63 tỉnh, thành phố, 705 quận, huyện, thị xã, 9.043 xã phường, thị trấn trên cả nước để đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp trọng tâm phòng chống dịch thời gian tới. Mô hình thủ tướng, một đất nước gần 100 triệu dân, trực tiếp chỉ đạo quản lý kiểm tra trên 9.000 xã phường, quả là độc nhất vô nhị trên thế giới và chứng tỏ năng lực quản lý điều hành siêu việt của người lãnh đạo. Cầu thị tặng hũ gốm cho các nhà khoa học. Ấy vậy mà Thủ tướng rất cầu thị đã làm việc với 70 nhà khoa học, các giáo sư, bác sĩ, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bệnh viện, trường đại học, viện nghiên cứu, ngành y, dược học, đại diện các hội đồng khoa học và cơ quan quản lý khoa học ngành y tế lắng nghe ý kiến đóng góp cho chương trình chống dịch. Ai như Bí thư Nguyễn Văn Nên, cả Sài Gòn chỉ mời được có 9 người, đã vậy lại còn lằng nhằng góp ý sửa lưng, đòi cho F0 không triệu chứng cách ly ở nhà, đòi tăng cường bệnh viện, giảm tử vong, rát việc. Các nhà khoa học cấp quốc gia rất sáng suốt ca ngợi tung tóe chủ trương biện pháp chống dịch như chống giặc của thủ tướng, từ quyết tâm truy quét loại khỏi cộng đồng, tiêu diệt F0, phân vùng xanh đỏ đến chủ trương sống chung với dịch đều chính xác và khoa học. Đề nghị duy nhất của họ cũng rất thiên tài và mang tầm cỡ quốc tế về đề tài mà đám khoa học của bọn tư bản dãy chết đều nghiên cứu hàng chục năm nay vẫn chưa làm được. Đó là đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho cơ sở sản xuất vaccine của Việt Nam nghiên cứu sản xuất vaccine cho trẻ dưới 12 tuổi. Ý tưởng này hoàn toàn phù hợp với viễn kiến của Thủ tướng khi làm việc với đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đề nghị tổ chức này giúp Việt Nam tiếp cận công nghệ sản xuất vaccine để trở thành cường quốc sản xuất vaccine của khu vực. Thủ tướng đã ưu ái tặng cho các nhà khoa học cái hũ sành biểu trưng cho túi khôn nhân loại. Ấy vậy mà có kẻ xấu miệng cho rằng đó giống như các hũ tro cốt của nạn nhân COVID-19 tử vong. Nhờ mạnh tay, tử vong chỉ cao hơn thế giới 0,4%. Nhờ sự điều hành sáng suốt của Thủ tướng kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 576.096 ca nhiễm, đứng thứ 50 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân Việt Nam đứng thứ 158 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ trong đó chỉ đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 571.745 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính tính đến nay là 14.470 ca, chiếm tỷ lệ 2.5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới, 2.1%. Đấy là nhờ Thủ tướng quyết liệt mạnh tay nếu không tử vong còn cao hơn nhiều nữa vì do Bộ Y tế cảnh báo biến chủng Delta của Việt Nam nó lai từ biến chủng của Anh với Ấn Độ, độc hơn Delta thường. Hiện nay, Hà Nội đang theo gót thành phố Hồ Chí Minh truy quét, xét nghiệm diện rộng, mở thêm bệnh viện giả chiến COVID-19 không khôn ngoan sống chung với lô cốt, pháo đài chắc sẽ bị diệt này mai. Mục tiêu số 1 kiểm soát dịch bệnh của Thủ tướng tất có ngày thành công mỹ mãn. Chỉ có hơn 80.000 doanh nghiệp rời thị trường. Riêng cái chuyện pháo đài xã phường lại phát sinh thêm pháo đài huyện tỉnh thành, nên việc đi lại vận chuyển hàng hóa hơi khó xíu. Ấy vậy mà bọn xấu lại làm to chuyện, nhiều hiệp hội kiến nghị lên thủ tướng về giấy đi đường mới, quy định cấp giấy đi đường mới khiến nhiều doanh nghiệp đứng trước nguy cơ không thể hoàn thành thủ tục xuất nhập khẩu và đảm bảo tiến độ giao hàng. Ấy, nhưng có lẽ tập trung quản lý kiểm tra các pháo đài nên kinh tế vĩ mô có vài diễn biến trong mức cho phép. Theo hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong tháng 8 năm 2021 là 85,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2020. Đó là chuyện nhỏ, Diệt xong F0, Thủ tướng phất tay sẽ có hàng vạn doanh nghiệp khác mọc ra, doanh nghiệp của bạn vàng Trung Quốc sẵn sàng thuê đất 90 năm để ổn định lâu dài, chẳng có gì phải ngại. Rồi doanh nghiệp thủy sản, than, khan hiếm nguồn hàng xuất khẩu, các doanh nghiệp FDI cũng rộn ràng than vãn, khó khăn không thể thực hiện hợp đồng, có nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, ống eo đòi chuyển địa bàn mục tiêu kép phát triển kinh tế song song với chống dịch thì thôi cứ chờ đấy, đến nhiệm kỳ 2 không đạt được thì nhiệm kỳ 3 có chi phải vội. Ấy vậy mà vẫn còn trục trặc nhỏ là bọn xấu hay dùng thi đoạn chống phá. Bọn xấu bày chuyện bơm hàng – Ngày 24 tháng 8, ngay khi bộ đội đi chợ hộ dân, ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông, trong buổi livestream Dân hỏi Thành phố Hồ Chí Minh trả lời, đã tố cáo nhiều người dân Sài Gòn bơm hàng làm khó bộ đội. Nhiều thế lực lợi dụng mạng xã hội để gây chia rẽ tình quân dân cả nước thấm thiết, làm mấy ngày sau hình ảnh bộ đội tay súng tay hàng cho dân không còn xuất hiện trên báo đài. Thủ tướng đề nghị Bộ Công an xử lý nghiêm hành vi bơm hàng đi chợ hộ tại thành phố Hồ Chí Minh gây khó khăn cho bộ đội, tình nguyện viên làm dư luận nhân dân bức xúc. Ấy vậy mà Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh dám trả lời rằng Công an thành phố ra soát các công ty vận chuyển hàng hóa đều nhận thông tin chưa phát hiện tình trạng bơm hàng. Y còn đổ lỗi do giao hàng chậm, người mua đã rời đi chỗ khác do giao hàng không đúng ý đặt mua, cứ như bộ đội của ta có lỗi. Tay công an này quả là bọn xấu. Đã vậy, báo chí thành phố Hồ Chí Minh còn tung tin thất thiệt cho rằng tại thành phố Hồ Chí Minh, một số mặt hàng thực phẩm chế biến có hiện tượng thiếu hàng, các nhà cung ứng cho biết gặp khó khăn về nguyên liệu và lao động nên khó đáp ứng nhu cầu thị trường. Tượng nữ thần tự do lội bộ sang Việt Nam trốn dịch. Tức thật, Thủ tướng đã mướt mồ hôi dựng pháo đài chống dịch, Bộ trưởng Phan Văn Giang hùng hồn tuyên bố chưa hết dịch chưa về, ấy vậy mà bọn xấu vẫn cứ đặt điều. Thủ tướng quản lý sâu đến tận 9.000 xã phường bằng công nghệ. Ấy vậy mà có kẻ hoài nghi bảo quản lý xã phường Phạm Minh Chính không đáng thủ tướng, chỉ tầm chủ tịch quận Việt Nam. Chúng còn bảo chỉ cái giấy phép đi đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội – đổi đi cấp lại 4 năm lần theo công nghệ không không gây ùn tắc, vi phạm 5K, làm lây nhiễm dịch mà diễn tuồng thủ tướng quản lý xã phường bằng công nghệ 40. Bọn xấu còn kích động cho bác sĩ, hộ lý tuyến đầu bỏ việc than van, đòi chính sách, đòi chế độ bảo hiểm an toàn, chờ nhé, quét sạch F0 thủ tướng sẽ nghiền nát tiêu diệt bọn mày như tiêu diệt Covid. Đừng đùa, nói sống chung với dịch là thủ tướng chỉ mèo đánh lừa cho cô vi chủ quan thôi, chứ sống chung với dịch là sống chung thế nào? Ông ngoáy tét mũi hết 90 triệu dân đen thì cô vi có đường lên trời mà sống. Năm trước, Nguyễn Xuân Phúc bất quá, ăn may với con alpha tầm thường, thiên tài như Thủ tướng Phạm Minh Chính thì không chỉ cây cột đen mà cả đến tượng nữ thần tự do cũng phải sách dép chạy qua Việt Nam.